Mình yêu nhau cũng đã lâu Hôm nay em có chuyện muốn dốc bầu suy tư ừ, Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế Mười mấy năm em giữ gìn tiết trinh Nhưng hôm tát nước ở đầu đình lại đánh rơi ừ, Sao tát nước lại đánh rơi Thì thằng người yêu cũ nó bảo là cho nó sơi Hứa hẹn là sẽ chọn đời yêu em Nào ngờ sau khi được bóc tem nó lại lặn mất không thèm hỏi han cho nó oánh chén rồi làm gì mà nó chẳng bỏ Mà loại người đã bị sử dụng như cô thì tôi cũng không cần Cô cút khỏi cuộc đời tôi đi Sao anh phũ phàng thế Thế anh muốn một người phụ nữ như thế nào Người phụ nữ của đời tôi Là phải nguyên bản từ đít tới đầu Tôi không thích ăn lại của bố con thằng nào Yêu cô nào cũng muốn ờ, chén muốn sơi Lấy vợ lại muốn nguyên bản đúng là